Rồi, ờ, xin chào các bạn, mình là công ty tài chính Jack à, đang à, hỗ trợ trợ góp tại à, các hệ thống Hồng Đức. Thì à, trong tháng 5 này thì mình có rất là nhiều chương trình ưu đãi khuyến mãi cho các dòng xe và đặc biệt đó là dòng xe Winner. À, thủ tục cực cực kỳ đơn giản có nghĩa là mình chỉ cần là chứng minh nhân dân, hộ khẩu cộng với hóa đơn, điện, nước tháng gần nhất chỉ cần ba điều kiện trên trùng địa chỉ với nhau thì chúng ta sẽ mua được xe Winner với lãi suất cực kỳ hấp dẫn đó là không trả trước và lãi suất chỉ là 1,49%. Xin chào à, quý vị và các bạn. Thì à, hôm nay mình sẽ đi à, cập nhật cái giá xe Winner à, trong tháng 5 này lại cho các bạn cùng xem nha. Thì mình có đi đến cửa hàng Honda Hồng Đức ở thành phố Cần Thơ. Thì mình cập nhật lại để cho các bạn tham khảo và mình hỏi luôn cái thông tin là chiếc Winner mới đó khi nào à, có ra mắt rồi mời các bạn à, cùng à, theo dõi nha xe mình hôm nay là giá làm sao em à, xe mình đó, thì hôm nay giá nó chia thành hai phiên bản là phiên bản cao cấp với phiên bản tiêu chuẩn phiên bản cao cấp á, thì nó giá nó là 46 triệu 490 giảm 1 triệu gửi nó còn 44 triệu 9, 990 ừ. là giống như là 45 triệu còn bản tiêu chuẩn thì nó là giá của nó là 45 triệu 990 giảm 4 triệu còn lại là 41 triệu 990 kèm theo đó là bộ quà tặng bao gồm á, trị giá 1 triệu bao gồm là nón bảo hiểm áo gió áo mưa 4 lít xăng chia làm hai lần đổ đây là móc phá thẻ vip giảm 30% phụ kiện 30% phủ nano quán ống xăng những lần kiểm tra định kỳ lần 1 lần 3 lần 5 lần 8 những lần đó mình sẽ được giảm giá nhất 50% ngoài cái màu độ và cái bảng tiêu chuẩn á, với cái bảng đặc biệt thì bên em còn có cái bảng là bảng độ cái màu độ đó là màu độ đấu tem thì à, đấu tem đó thì mình cộng thêm 2 triệu nữa để mình được cái bộ đấu tem đó nhưng mà mình sẽ được bảo hành tới 3 năm lận à, cơ bản là đây là cái này là màu độ đấy ha dạ đúng rồi đấu tem này tem đó là tem chìm màu là sơn theo ý thích hay sao cái màu này là độ theo ba game của Honda à trong giấy rồi sao em trong giấy tờ thì sẽ dựa theo cái màu mà cái cái màu gốc của chiếc xe rồi mình làm giấy rồi có thay đổi trong giấy ví dụ như cái màu à, màu màu đỏ đi dạ màu đỏ đen này đi dạ mà trong giấy là ghi là màu của màu đỏ gốc là màu gì màu đen hả gốc của nó sẽ là màu đỏ đen và là màu đen nhám thì cái từ cái màu gốc đó thì theo cái hộ khẩu của mình á vùng miền mình đâu thì mình sẽ làm giấy đổi màu là bên em đổi màu cho khách dạ, luôn là bên em sẽ làm giấy đó luôn là hợp lệ luôn chạy công an không có nói gì hết đó. dạ đúng rồi anh là từ ban đầu mình đi đăng ký luôn dạ chứ không có làm ờ, từ làm từ khi mà mình thanh toán tiền luôn à, hồ sơ gốc luôn dạ à, đổi màu luôn nha các bạn như mình muốn thích màu khác thì đổi được không mình muốn thích màu khác á thì nếu mà anh mua cái bản tiêu chuẩn anh ra ngoài anh ờ, độ thì cái đó em không làm giấy được nhưng ừ. mà trong cửa hàng anh em á thì có ba game sẵn có màu sắc sẵn nếu mình thích màu đó thì em sẽ làm giấy cho mình bây giờ các màu của em có là anh tả em nói anh thử em. dạ thì nó sẽ có màu à, đen đỏ nè màu à, màu vàng đen nè à, màu độ nha rồi màu màu xanh xanh trắng nè rồi màu đỏ đỏ trắng nè xanh lá đâu có không em dạ xanh lá thì các bạn nó cũng có luôn anh vậy là có nghĩa là các bạn lại đây là có cái catalog sẵn màu độ dạ mình làm giấy được những cái màu độ mà mình muốn độ á thì ví dụ như ở cửa hàng em không có thì em sẽ nhận cọc lại và độ cho mình à, là cộng vô 2 triệu thôi bất kỳ chiếc nào á mình mua cái bản tiêu chuẩn này dạ là à, sơn lại có nghĩa là cái đó là sơn lại hết á sơn là sơn toàn bộ hay là sơn sao em dạ sơn là sơn toàn bộ xe sơn toàn bộ hết dụ như đen đen thì vẫn là đổi lại màu đen là vẫn cũ lên luôn chứ không có chỗ nào mà sơn cạnh sơn đỏ thì sơn đúng không dạ à có nghĩa là sơn lại hết đây nè đây là cái này chúng ta luôn các bạn rồi em nói cái quấn ống xăng nano là sao anh dạ cái phủ nano á cái nano là cái công nghệ trên ô tô hiện tại thì nó đem xuống xe máy của mình cái phủ nano nó sẽ làm bảo vệ cái màu sơn của mình đi mưa đi nắng nó còn bị xuống màu là cái thứ nhất cái thứ hai á, thì nó sẽ làm cái màu sơn của mình bóng sáng đẹp hơn khi, khi đi ra ngoài nắng cũng như á, là mình đậu ở đâu đó trong ngoài mưa ngoài nắng thì nó mưa xuống axit nó không ăn cái màu sơn của mình cái ống xăng á, là cái ống xăng là chỉ có quấn trên khung xe khung xăng điện tử ví dụ như khung xăng điện tử ở trong nó sẽ có một đường dây bơm ống xăng là cái đường dây đó bằng nhựa thì bên em á, là quấn ống xăng lại bằng dây đồng bảo vệ cái ống xăng của mình khỏi bị trục bọ nó cắn với lại là mình chạy thời gian dài của nó không nó không bị giãn nở không có bị xì uh, xăng dạ yeah. ống này á, thì phía trong của nó bằng nhựa còn cái này thì bên công ty của em á, là nó quấn lại bằng dây đồng thì nó bảo vệ cái ống xăng của mình trọn đời xe à, cái này là là bình thường là mình quấn là nhiêu tiền cái này á, tùy theo dòng xe thì nó có giá tiền khác nhau nhưng mà sẽ được giảm 30 phần trăm giảm 30 phần trăm ví dụ như chiếc Winner là quấn khoảng nhiêu tiền đó. dạ chiếc Winner á, thì nó quấn thì nó khoảng uh, nó khoảng 180 ngàn nhưng mà mình sẽ được an cái bảo vệ cái màu xe bảo vệ cái ống xăng của mình khỏi cái tác nhân bên ngoài á à đây nè đây là quấn các bạn 180 nhưng mà được giảm 30 thì coi như còn khoảng giá 180 ngàn là đã giảm rồi à giảm rồi ha dạ. rồi đây có cái ờ, có cái ống xăng nè nó bảo vệ cái ống xăng của mình á rồi rồi ok à, tất cả các tem ờ, ví dụ như giờ cái bảng này là tiêu chuẩn nè ha dạ. bảng thể thao nè ha dạ. còn là 41 990 dạ đúng rồi rồi rồi các bạn à, nào mà có nhu cầu về à, xe đó thì à, liên hệ với bạn hậu nha ủa bạn xin lỗi liên hệ với bạn quy ờ, à, quy cho xin số điện thoại luôn quy ơi dạ số điện thoại của em là 0968 3003 67 à rồi các bạn nào mà có xem clip này và có nhu cầu mua chiếc Winner trong tháng 5 này đó thì liên hệ với bạn Quy thì bạn Quy sẽ tư vấn thêm về các à, màu độ về các à, chương trình đồ khuyến mãi rồi nha cho các bạn nha về các địa phương đồ này nọ là mình à, độ màu được hết luôn ha dạ các địa phương á, thì nó sẽ tùy theo địa phương mà nó cái chính sách nó khác nhau nhưng mà trên cơ bản á, thì nó được ở vùng xung quanh những quyện ở Cần Thơ là đều xài màu độ được hết yêu cầu nó trùng với cái màu sân xe à có nghĩa là là là mà nhiều địa phương nữa là có có khi địa phương ở chỗ khác là công an không cho đổi hay sao dạ đúng rồi có những chỗ khác thì công an nó hơi khó xíu nhưng mà nếu mà mình làm đúng màu sắc với uh, uh, giấy tờ đăng kiểm á, thì nó sẽ được ok chứ không phải là mình mình mình mình ờ, xin là màu gì nó đổi cũng được hết hả dạ ví dụ như ở Cần Thơ á, thì mình có thể làm giấy đổi màu Bất còn ở màu nào dạ còn ở bạc liêu á thì nó hơi khó xíu rồi cái thông tin mình à, chiếc winner mà bản 2.0 đó em Dạ. Yeah. Mình à, có à, khoảng à, tháng mấy mình có em? Hiện tại thì thông tin về chiếc Winner 2.0 á thì tụi em nghe nói là chắc khoảng tháng 6 tháng 7 nó sẽ ra mắt nhưng mà cái thông tin về hàng là chưa có. À bán chính thức thì chưa biết ngày nào đúng không? Dạ thì à, như à, một số bạn à, thì như bạn Quy à, à, chia sẻ đó thì cũng à, có nắm bắt được thông tin là khoảng tháng 6 đến tháng 7 đó hả Quy yeah. Dạ. trong năm nay ha dạ, yeah, tối đa là cuối năm chứ không không là phải có phiên bản mới đúng không yeah. Dạ. cái đó là thông tin thôi à, ờ, tại vì khi nào mà nó công bố Winner 2.0 thì nó sẽ thông báo họp báo ừ thì khi đó là khi mà có họp báo là là là mình sẽ thông tin ờ, đến ờ, các bạn luôn nha thì ờ, khi đó thì có gì quy có là thông tin cho anh liền nha quy dạ à rồi rồi cảm ơn em đã hỗ trợ nha dạ. rồi xin chào các bạn mình là công ty từ chính giác đang hỗ trợ trợ góp tại các hệ thống hồng đức thì uh, trong tháng 5 này thì mình có rất là nhiều chương trình ưu đãi khuyến mãi cho các dòng xe và đặc biệt đó là dòng xe Winner um, thủ tục cực cực kỳ đơn giản có nghĩa là mình chỉ cần là chứng minh nhân dân hộ khẩu cộng với hóa đơn điện nước tháng gần nhất chỉ cần ba điều kiện trên trùng địa chỉ với nhau thì chúng ta sẽ mua được xe Winner với lãi suất cực kỳ hấp dẫn đó là không trả trước và lãi suất chỉ là 1,49% Ờ, số điện thoại liên hệ của chúng mình là 0292 360 3110 và riêng dòng xe Winner thì còn rất nhiều dòng xe à, có thể các bạn không trả trước được là Black, Way Alpha, Way RX, Vision và Ablack Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ à, em nói rõ hơn cái chỗ không trả trước cho anh à, thử cái à, kỹ là cái ừ, thủ tục không trả trước thì cực kỳ đơn giản các bạn chỉ cần chứng minh dân dân hộ khẩu và hóa đơn điện hoặc nước tháng gần nhất ba điều kiện trên cùng địa chỉ với nhau thì chúng ta có thể là không trả trước được rồi ạ. Không trả trước là không trả ờ, ngàn nào hết hả em? Đúng em, có nghĩa là mình chỉ cần ra mình làm thủ tục, mình việc hồ sơ là mình không cần trả Cho trước. dây 100% giá trị chiếc xe. Dạ chính xác đó là mình chỉ mình... cần đi đóng chiếc bạ thôi. Đúng rồi. Cái phần chiếc bạ bản số này thì không có cho vay. Đúng ạ. à rồi à, hộ khẩu là ở đâu mới được em hộ khẩu thì hộ khẩu thì tất cả các tỉnh đều được anh chỉ cần chứng minh nhân dân hộ khẩu và hóa đơn điện nước trùng địa chỉ với nhau thì chúng ta à. có thể mua xe được không trả trước được ạ không trả trước như vậy rồi mình à, cà quẹt thì à, mình không có được giữ đúng không em cà quẹt gốc đúng rồi tụi em sẽ cung cấp cho anh giấy đi đường và cà quẹt photo công chứng nó đều hợp lệ để mình lưu thông xe anh nhé ừ. à, cái vấn đề nữa là là là bây giờ là nếu như vậy thì cái lãi suất nó làm sao em ờ, lãi suất nó cực kỳ thấp anh nó chỉ là 1.49 phần trăm thôi à. à bây giờ vậy à, em ví dụ cho cái chiếc à, mà winner đi winner nói sơ bộ để coi à, trả hàng tháng nhiêu tiền sơ bộ à, em ví dụ winner màu uh, cơ bản nhất của mình ha đó là giá xe nó là 41 triệu 990 nghìn đồng thì em ví dụ là mình trả 18 tháng là xe mình không trả trước nha với lãi suất 1.49% thì 18 tháng mình đóng chỉ có 2 triệu 967 nghìn đồng 20 tháng là 2 triệu 737 nghìn đồng 24 tháng là 2 triệu 391 nghìn đồng 30 tháng là 2 triệu 051 nghìn đồng và cuối cùng 36 tháng là 1 triệu 828 nghìn đồng ạ. Vậy là cho cái vay cái mốc tối đa tới 36 tháng luôn ha em? chính xác và lãi suất chỉ có 1.49% thôi nhé à vậy là cái ờ, giá này là mình đóng hàng tháng đó đúng không em mỗi tháng mình phải đóng bao nhiêu đó ha số em vừa đọc đó ha à, đúng rồi thì ờ, cách thức mình đóng cũng rất đơn giản mình đóng các công ty tiện ích như thế giới di động điện máy xanh phương tùng đều được anh ha đóng tiền rất là tiện lợi rồi rồi cảm ơn em nhiều nha